với các cái tiết mục mà do chính các con giàn dựng, tập luyện và biểu diễn, Sư Phụ thấy rất là vui và thấy được các con rất là tài năng. Đúng là tuổi trẻ, rất tài năng, Sư Phụ rất là hoan hỉ. Và trong ban tổ chức đã có những cái phần thưởng, à, Sư Phụ nghĩ rằng về giá trị vật chất nó không đáng là bao nhiêu nhưng mà nó có giá trị lớn về tinh thần đánh giá cái sự ghi nhận của ban tổ chức của chùa à, của chủ nhiệm câu lạc bộ đối với các trưởng phó khu vực các thành viên xuất sắc trong cái việc hướng dẫn câu lạc bộ tu tập và rèn luyện trong hai năm vừa qua thì sư phụ cũng gửi lời khen đến tất cả các con những người và vâng, đã tham gia hoạt động tích cực để xây dựng à, câu lạc bộ dẫn, dẫn đến cái sự thành công như ngày hôm nay. Thì, thưa toàn thể đại chúng, như anh Đức Anh vừa có dâng lời tác bạch, thì đối với Sư Phụ thì cũng đã qua một thời tuổi trẻ như các con. Sư Phụ biết tuổi trẻ rất nhiều ước mơ hoài bão, rất nhiều những khao khát vươn tới và rất cần những cái môi trường tốt đẹp để cho mình thực hiện được những cái hoài bão ước mơ ấy. Sư Phụ cũng lớn lên trong cái mái trường xã hội chủ nghĩa được rèn luyện cũng qua công tác đoàn và bây giờ trở thành một tu sĩ thì khi được tiếp xúc với giáo lý của đức phật sư phụ thấy đây là một giáo lý toàn thiện viên mãn thực sự là cao quý các con ạ bản thân sư phụ là một cái người rất yêu khoa học nhưng khi mà được tiếp cận với giáo lý của đức phật thì sư phụ mới thấy đây thật sự là ánh sáng là con đường mình cần phải dấn bước nó thật sự là lợi ích cho tất cả mọi người mọi chúng sinh cho nên sau khi cất bước xuất ra thì sư phụ cũng rất tâm nguyện mong muốn được chia sẻ được đem ánh sáng phật pháp này đến với mọi người và nhất là tuổi trẻ vì tuổi trẻ các con rất cần được trang bị những cái kiến thức rất căn bản những cái đạo đức rất căn bản để các con bước vào đời mà cái thế giới quan nhân sinh quan của phật giáo là đầy đủ là toàn diện nhất các con ạ nếu các con có được cái nhãn quan của phật giáo rồi thì các con rất vững vàng trong cuộc sống người nào hiểu biết đến phật pháp thì người đó rất vững vàng trong cuộc sống. Dù bão táp, dù phong ba, như thế nào, người ấy vẫn là chỗ dựa cho mọi người. Chính vì lẽ đó mà Sư Phụ quyết định cho thành lập câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng để cho tuổi trẻ các con có chỗ sinh hoạt và được hấp thụ giáo lý của Đức Phật các con trang bị cho các con đầy đủ cái kiến thức đầy đủ các cái tư lương đấy người ta gọi tư lương để các con bước vào đời khi có phật pháp trong mình rồi các con rất là an lành vững chãi bước vào đời cái đó là cái sư phụ nghĩ quý nhất bất kể một ai khi biết đến phật pháp đều thấy mình vững chãi hơn đều thấy mình trưởng thành hơn, nhìn nhận đầy đủ hơn, biết xem xét chính mình. Đó, cái đó là cái điều đặc biệt. Cho nên trong cái lộ trình tu học của câu lạc bộ, Sư Phụ đặt cái chủ đề khám phá vườn tâm để cho tất cả các con đều biết quay về tìm hiểu cái tâm của mình làm chủ tâm của mình quản lý nó gọi là quán trị nó điều phục nó và khi cái tâm ấy được làm chủ rồi thì các con làm chủ cuộc đời của các con và hướng dẫn cái đường đi cuộc đời mình đi đến chỗ thành công vinh quang tốt đẹp sống hạnh phúc an lạc cho mình và cho mọi người đó là cái điều sư phụ mong muốn một cái khao khát có thể nói là một khao khát cháy bỏng trong tâm hồn sư phụ rất mong muốn làm sao tất cả tuổi trẻ các con đều biết đến Phật Pháp. Vì Phật Pháp là toàn diện, không những là khoa học mà siêu việt cả khoa học, không những là triết học mà trên cả triết học các con ạ. Không những thấy thế giới hữu hình mà thấy cả thế giới vô hình. Cái đó là điều không dễ gì chúng ta gặp được trong đời các con ạ. Các con biết Phật Pháp, các con sẽ được đầy đủ hoàn thiện như vậy sư phụ muốn tuổi trẻ các con được đầy đủ như thế đó là cái mà sư phụ rất mong muốn một cái khao khát cháy bỏng cho nên đối với tuổi trẻ sư phụ nói không tiếc một cái gì dành hết cho tuổi trẻ vì các con là chủ nhân của đất nước trong tương lai các con tương lai còn ở phía trước và còn rất là là dài cho nên các con được trang bị kiến thức này thì các con sẽ trở thành một cái người chủ nhân rất là vững chãi à, và như vậy các con mới có điều kiện để cống hiến, để phụng sự được. Hôm nay trong buổi sinh nhật 2 tuổi của câu lạc bộ thì Sư Phụ chia sẻ cái tâm nguyện. Mong rằng câu lạc bộ của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh và sinh hoạt của các con dần dần phải thật sự đi vào chất lượng. Chất lượng ở đây chính là sự tu tập của các con. Sư phụ mong muốn các con về chùa tu học không phải chỉ là một buổi đi dã ngoại vui chơi mà thật sự về đây để được rèn luyện, để được học, để được gặp gỡ những người bạn thân của mình để cùng nhau sách tấn nhau phát huy những cái điều tốt đẹp trong con người mình đó cái điều đó là sư phụ rất mong muốn thì chúng ta mới có một tháng có một ngày sinh hoạt ở chùa tu học đúng là cái thời lượng trong một buổi này một ngày này rất ít các con ạ không được bao nhiêu cho nên sau này có lẽ câu lạc bộ ban chủ nhiệm phải suy nghĩ để cho các bạn còn sinh hoạt ở khu vực nữa nhé khu vực các con phải sinh hoạt vì sư phụ nhớ ngày xưa lúc sư phụ chưa đi tu đấy Sư Phụ đã tham gia các cái đạo tràng Phật tử, phụ trách Sư Phụ là trưởng các đạo tràng Phật tử và sinh hoạt ngay tại đạo tràng cũng giống như khu vực của các con đó, rất là hiệu quả, xây dựng được một cái tình huynh đệ rất là gắn bó, rất thân thiết và giúp đỡ cho nhau rất nhiều. Đấy gọi là những các cái những cái bè, những cái bè nho nhỏ kết thành cái bè lớn như thế này. Cái bè nho nhỏ các con đứng lên nó đi ra sông, ra biển nhưng có cái bè, mình vẫn thấy nó rất là, là yên lành, có những người bạn tốt cùng ở trên cái bè đó. Thế thì Sư Phụ mong muốn là các con ở à, khu vực cũng sẽ có cái lịch để sinh hoạt với nhau. Các trường khu vực sẽ có thêm những cái lịch để cho các bạn được gặp gỡ nhau để sinh hoạt. Và đây sinh hoạt thì tập trung nhiều vào việc các con kiểm tâm vào học về tâm kiểm soát tâm mình thật tốt đó và học thêm một những cái kỹ năng trong cuộc sống nữa nhưng mà cái rất quan trọng là sư phụ muốn các con biết kiểm tâm mình quay về lại tâm mình cái điều đó là cái điều rất là là bổ ích lợi ích thiết thực cho chúng ta vì tâm của các con mới làm chủ hạnh phúc của các con à, cuộc đời của các con là do tâm cho nên cái hành trình khám phá vườn tâm không phải chỉ về chùa chúng ta mới khám phá mà ở ngay tại nhà chúng ta tại khu vực của chúng ta các con cũng vẫn liên tục phải khám phá tìm hiểu về tâm mình thì như vậy nó mới có thể tiến bộ nhanh được thì đó là cái điều mà sư phụ rất là mong mỏi mong mỏi rằng câu lạc bộ của chúng ta sẽ à, đoàn kết với nhau các con sẽ đi vào cái việc thật sự học tập rèn luyện tu dưỡng như vậy nó mới xứng đáng và mới có thể gọi là làm cho sư phụ được toại nguyện của mình à, vì sư phụ nghĩ sẽ dành chọn cuộc đời này để chăm sóc cái vườn tâm cho các con làm sao trong vườn tâm này nảy nở nên được nhiều những các cái hoa trái hoa thơm, trái ngọt để hiến dâng cho đời. Đó là điều Sư Phụ mong muốn và gửi gắm đến các con. Sư Phụ chúc các con luôn luôn cố gắng ờ, chăm tu, chăm rèn và thành công trong cuộc sống. A Di Đà Phật.